khẳng định đẳng cấp với quà tặng đẳng cấp đúng ngay cúp vàng Romano sáu bóng vàng Romano và hơn 60.000 quà tặng đẳng cấp Romano khẳng định đẳng cấp phái mạnh